Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của tụi mình Tụi mình là Y and K Avenger Thì hôm nay mình rất là hào hức Đó là các bạn biết gì không? hôm nay mình sẽ đi à, thu hoạch hồng giòn à, cây hồng giòn của nhà mình trong à, năm nay là năm đầu tiên nếu mà mua từ à, cái chỗ à, cô chủ trong cây thì nó đã rất là lớn rồi đã quả rồi thì à, năm nay là năm mình được thu hoạch hồng tại nhà lần đầu tiên Cây hồng ở trước nhà của mình á thì à, lúc trước mình để là được 17 quả thì để bây giờ mình hái thì xem xem là coi là được bao nhiêu quả hồng nhà mình trong á thì quả nó không được to lắm quả nó cỡ như thế này thôi đó nhưng mà mình nghĩ là trong này sẽ rất là ngon và ngọt đó là mình nghĩ <laughs> để chuột thử thử xem bên này có quả này to này rất may là đợt này là khó, chưa có quả nào bị chim ăn vì à, năm nay là năm à, đầu tiên mình cho xuống xuống đất cho nên là mình giảm để lại nhiều với cái canh cấy là con nhỏ quá sợ là gầy mong là năm sau á hồng sẽ ra được nhiều quả hơn quả bư này rồi hiện rồi đó ha rồi hiện rồi đây để mình đếm lại xem ở trước nhà coi có bao nhiêu quả nhá hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu mười bảy quả quá hợp lý rồi bây giờ mình sẽ đi ra sân sau nhà mình hái thêm ờ, một cây hồng nữa cây hồng này thì ờ, tụi mình ờ, mới vừa mua nhưng mà nó đang nằm trong chậu nhưng mà quả nó bự lắm có nhiều quả nó khổng lồ nữa đó chưa từng thấy luôn rồi bây giờ mời mọi người theo chân mình nhá mình xin giới thiệu với mọi người đây là cây hồng quả hồng siêu to siêu khổng lồ <laughs> mà mình mới mua cho vợ mình đó cây này á cô chủ trong cây là chỉ giữ lại bốn à, quả trên cây thôi nhưng mà hôm trước có một quả chín cho nên là mình hái à, ăn trước thử xem thôi rất là ngon nha mọi người rồi bây giờ mình sẽ hái ba quả còn lại xong rồi cho uh, so sánh cho mọi người xem thì sai uh, khác nhau như thế nào nhá Rồi Mình cho mọi người xem cái kích thước uh, của hai cái cây hồng này nhá Đó Đều cùng là Fuju Hồng giòn hết Đó Nhưng mà Cái cây mình đã xuống đất này Trong năm đầu tiên là bị mất sức này Thì quả nó ra như thế này này Là quả trung bình này Còn cái cây mà Ở trong chầu khỏe mạnh này Nó ra cái quả khủng bố chưa Đây Nhìn đã chưa à, Mình cho mọi người xem này Đó <laughs> Nhìn quả đà luôn Để chút nữa mình uh, thử cắt ăn thử xem nhưng mà mình nghĩ là rất là ngon luôn đó tại cái này trong cái nhà mà rồi cảm ơn người xem lại thành quả của ở trong mình ngày hôm nay đi thu hay không nha đó rất là vui luôn rất là hào hức mình đã lấy ra hai quả à, cây này á, ở phía trước nhà mình còn cây này á, thì trong ở trong châu mới mua về đó thì hai quả nó nhìn rất là khác biệt thì bây giờ mình cắt thử ra hai quả này ăn thử xem cái nào ngon hơn và coi là nó có ngọt không nha à. ok bây giờ mình ăn cái quả nhỏ được nhá Đó, mình nhận này Rồi. mềm luôn mà giòn nữa ừ. rồi ngọt như đường rồi á ngon lắm ạ ngon chứ bây giờ anh không ở nhà trong hết đó. ngọt ngọt quả này có hạt nè yeah, quả vừa đôi có hạt rồi để ăn thử quả này nhé nhưng mà nó cũng được đậm bằng cái quả này thấy không các bạn nhìn này cái màu nó cũng hơi khác đúng không bên này là đậm hơn tí, bên này là hơi nhạt nhưng mà so với mình mua ngoài chợ á thì như thế này là đã quả ngon này nhà mình còn quả nào mà mua ngoài chợ nhé còn không để để lấy à, cắt thử cho mọi người xem nhé đây mình mới lấy được à, một quả hồng một hôm trước mình mua ở ngoài chợ đó thì cái quả này cái à, kích thước của nó mượn so với cái cây ở ngoài vườn mình này. đó dạ, có khi nó còn to hơn nữa. mà hông ở ngoài chờ nha, nhưng cái vỏ rất là đẹp nhưng mà nó là mượn này là cái sự khác biệt này mình cho mọi người xem này cái này là cây hông trong ở nhà nhá còn cái này là cây hông ngoài chợ này thì mình chưa cân án á là mình đã thấy á là cái này là con xanh đây này tại vì người ta hải bán mà thế nên người ta phải hải tới lúc con xanh á mà để tới được tay mình á thì mình nghĩ là cũng khá lâu rồi đấy đó còn cái này mình à, ăn chín cây này đó bây giờ mình ăn thử nhá nhưng mà mình không nghĩ là nó sẽ ngọt đậm như cái cái quả này hay là cái quả nhỏ này mình ăn thử nó có cái vị ngọt nhưng mà nó chát lắm nó có vị chát nó ngọt nhưng mà nó nếu mà nói về cái đồ ngọt thì nó bằng cái này còn nếu mà so với cái quả nhỏ này á thua xa luôn bằng đây bây giờ mình sẽ ăn thử lại cái quả nhỏ lần nữa ừ. ăn quả này kìa cái vị ngọt ở trong cổ nó đà ghê uhm. rất thích luôn á nếu năm sau mà cái cây này mà cho xuống đất là tuyệt vời này đó mình ngọt ngon như măng băng ngày nay đó. không nên mua ngoài chợ ừ. ngày nay thì giòn hơn tại vì là kiểu nó con sánh nhé hai cái kia những giòn băng ngày nay nếu mà các bạn mua ở ngoài về á ăn cái quả hồng ngoài chợ là ăn như thế này á là thấy ngon rồi đó nhưng mà khi mà ăn cái trái hồng mà mình so sánh trực tiếp ấy nè thì cái cây hồng ở nhà á, ăn rất là ngon rất là sướng luôn đó thì nếu mọi người á nhà ai mà có điều kiện có đất để mà trong cây ăn trái á thì mình khuyên là mọi người nên trong à, từ 1 đến hai cây hồng ừ, ở nhà để à, tới mua có à, quả hồng này ăn những ai mà thích ăn hồng nha có quả hồng giòn này ăn anh rất là thích luôn đó thì nếu ai mà muốn uh, mua cái hông này á uh, muốn biết địa chỉ mua ở đâu thì nhớ comment ở phía dưới cái link uh, youtube của tụi mình trong cái video này á để mình biết mình chia sẻ cái địa chỉ uh, rất là tin tưởng mà tụi mình hay mua cây uh, ở đó thì các bạn tới các bạn xem cây nếu mà thích cây nào thì mua cây đó rất là nhiều cây nhiều loài uh, cây ăn cải Việt Nam luôn đó thì uh, nếu hôm nay có dịp mình sẽ tới đó mình quay video cho các bạn xem là ở chỗ đấy bạn à, có bán những cái cây gì cây ăn trái như thế nào ok cảm ơn mọi người đã à, theo dõi video của mình à, nếu mọi người cảm thấy video này hay thì nhớ like share và comment chia sẻ cho youtube của tụi mình với nhá tụi mình là White K Adventure xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo tạm biệt mọi người